hoa nào hoa trắng cho mình yêu mây nào mây sẽ bay trong chiều đôi vang và cánh lá biếc tình nào tình trắng quyến luyến. bóng đẹp còn dài cỡ sao vẫn chờ nay hoa nào thắm nhưng sẽ gian sông nào sông sẽ trôi xa ngàn biển rong ngọn gió thấm như thời gian sao nào sẽ trôi